Vâng, <clears throat> lần đầu tiên uh, cho phép mình xin được uh, để chào và chúc sức khỏe tất cả anh chị em nhé. Và cũng như thường ngày thì uh, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và chia sẻ những đường cầu cho tất cả anh chị em nhé. Và hôm nay thì uh, cảm ơn uh, 52 anh em đã like. 7 anh em đã bình luận này, được chưa? Và 1.800 uh, anh em đã xem và tất cả anh em đang ờ, xem video và chúng ta hãy ờ, đăng ký và bấm nhấn vào nút chuông để ờ, nhận được thông báo mỗi khi mình lên video để cho tất cả anh chị em có những đường cầu đường kèo tốt nhất nhé. À, bây giờ thì chúng ta chuyển qua bảng kết quả rồi số truyền thống của ngày hôm nay nhé. Đây ạ. Trước uh, mắt tất cả anh chị em đây là trả bảng trả thưởng của ngày 10 của ngày 11 tháng 10 năm 2021 này. Hôm nay thì ờ, đặc biệt nó về 72 142 tâm càng 1 đầu 4 đuôi 2 tổng có tổng 16 in cho chúng ta bộ đề 24 đúng không ạ? Thì ờ, chúng ta hãy kiểm qua các cái đầu lô tô này. Hôm nay đầu nào cũng ra rất là đều, rất là ok, chỉ có mỗi đầu 7 là câm thôi rất là tiếc thì uh, chính thức ngày hôm nay ở trên video thì uh, chúng ta không uh, không bắt được cái uh, cầu đề và bạch thủ lô cho anh em nhưng không sao cả ở trên video thì uh, chỉ là cầu kèo tham khảo thôi đây mình uh, ở trên zalo này đấy zalo ngày hôm nay thì uh, mình có bắt cho bác uh, là 32 và 85 lô tô thì 3285 và đề thì 4224 này thì ờ, hôm nay chúc mừng bác đã ờ, ăn được 4224 ờ, đấy mình gửi vào lúc 15 giờ 31 phút này tất cả anh chị em thấy không ạ đấy cũng rất là nhiều nhưng mà chúng ta thì không tiện đưa lên đây mỗi cá nhân mỗi con người thì chúng ta không nên mang hình ảnh như đây đúng không ạ thôi thì chúc mừng tất cả mọi người hôm nay đã ăn được ở trên Zalo nhé đấy và bây giờ chúng ta hãy à, đi vào soi cầu cho tất cả anh chị em và hôm nay thì à, rất là rực rỡ luôn ở trên Zalo nhưng à, video thì không có gì cả đấy tất cả anh em chị em yên tâm nhé mình sẽ làm hết sức mình để cho tất cả anh chị em ok nhất đấy bây giờ chúng ta đi vào được cầu đầu tiên này thì chúng ta sẽ đi vào cái đường cầu tổng cho anh chị em vào ngày mai đây tất cả anh chị em chú ý cho mình nhé ở đây này chúng ta sẽ có mạ đầu vào này và mạ đầu vào chúng ta sẽ có ở đây là chạm này được chưa mình sẽ ờ, ghi rõ ràng cho tất cả anh chị em này ở đây nó là tổng này chạm này tổng này được chưa vậy thì ờ, tất cả anh chị em chú ý cho mình nhé ở đây chúng ta có chạm 38 và chạm 61 thì ờ, chúng ta ăn được cái đấy chạm 3 chạm 6 thì ở đây chúng ta sẽ có mã đầu vào là tổng thì ờ, chúng ta sẽ có con 1 và con 0 chúng ta ghép lại với nhau ta cộng lại với nhau thì nó là tổng 1 đúng không ạ thì chúng ta ăn được con đề 83 tổng 1 này nữa chưa đấy tổng 1 mà chạm 38 thì ờ, chúng ta ăn được con chạm 38 và tổng của đó luôn ok chưa anh em và tiếp tục này ở đây chúng ta sẽ có tổng ờ, tổng 7 tổng 27 thì chúng ta sẽ có con 2 cộng với con 0 đây là tay thứ hai nhé thì nó là tổng 2 tổng 2 mà chạm 8 đấy tổng 2 mà chạm 8 thì chúng ta ăn được con 34 này tổng 2 mà chạm 38 thì chúng ta ăn được con 34 đúng không đó để thỏa mãn cho nó chỉ, chỉ có con 34 thôi đấy và chúng ta tiếp tục sẽ có tổng của đó là tổng 3 đúng chưa Tổng 3 thì ờ, chúng ta sẽ có con 0 và con 3 chúng ta cộng lại với nhau thì được cái tổng 3. Tổng 3 mà chạm 6 thì chúng ta ăn được có 67 này. Đấy, vậy thì tiếp tục thì ờ, chúng ta ngày mai sẽ có chạm 2. Chạm 2 mà tổng 2 ấy, thì chúng ta có con gì nhỉ? Chạm 2 mà tổng 2 thì à, đây, mình sẽ ghi rõ cho tất cả anh em này. chạm 2, tổng 2. Đấy, chạm 2, tổng 2 đúng không ạ? Chạm 2, tổng 2 thì chúng ta sẽ có ờ, con 70, 07 và 0220. Được chưa? Vậy thì ờ, chúng ta ngày mai sẽ có bộ 02 và bộ 34 <clears throat> cho tất cả anh chị em bộ 02 và 34 cho anh em vào ngày mai nhé anh em xem video chú ý kỹ nhé và tiếp tục thì à, chúng ta sẽ đi đến với đường cầu thứ hai cho anh em vào ngày mai này đường cầu này đường cầu ăn chạm thôi đúng không ạ ở đây thì à, chúng ta sẽ có như sau này anh chị em chú ý nhé ở đây chúng ta sẽ à, có mạ đầu vào của nó được chưa thì chúng ta sẽ ăn được cái chạm giới cùng đây <clears throat> ở đây chúng ta có chạm 3 chạm 8 và chạm 0 chạm 5 anh chị em chú ý này chạm 3 chạm 8 và chạm 0 chạm 5 này thì chúng ta ăn được cái chạm 38 này được chưa ở đây chúng ta có chạm 49 và chạm uh, 38 thì chúng ta tiếp tục ăn chạm 38 này ở đây chúng ta có con 61 thì chúng ta có chạm 16 đúng không ạ thì chúng ta ăn chạm 6 này vậy thì ở đây chúng ta ngày mai sẽ có chạm 05 và chạm 38 này được chưa chạm 05 và chạm 38 đấy là mình đưa ra cho tất cả anh chị em à, tham khảo thôi được chưa và đường cầu à, tiếp theo chúng ta sẽ à, đi tìm thì nó sẽ là bảng đặc biệt của năm và anh chị em chú ý cho mình nhé cái đường cầu này rất là hay đấy nó tuy nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hay cho anh chị em đấy vậy thì à, chúng ta sẽ tiếp tục ở đây tất cả anh chị em chú ý nhé ở đây chúng ta sẽ có như sau chúng ta có con 9 và con 9 này con 3 và con 3 này được chưa đó là hai tay đầu tiên và hai tay sau thì chúng ta sẽ có con 6 và con 6 này con 4 và con 4 này được chưa và đây chị em chú ý nhé ở đây ờ, chúng ta ở đây có chạm 9 thì ngày sau chúng ta cũng ăn chạm 9 này được chưa đấy, ngày sau chúng ta cũng ăn chạm 9 đấy và tiếp tục thì ở đây chúng ta có chạm 38 và chạm 94 thì chúng ngày sau đây chúng ta sẽ ăn được chạm 38 này đấy chạm 3 này chạm 8 này ăn có 83 này được chưa nó đi theo một cái đường lối của nó đấy chúng ta sẽ phải có đường lối và đi đúng đường đúng lối thì mới vào bờ an toàn được cho anh em nhé và chúng ta tiếp tục chỉ ở đây thì chúng ta có con ba đuôi ba thì chúng ta ăn chạm ba này <clears throat> chạm 38 này đúng chưa thì cái sau tiếp tục là chạm 38 thì chúng ta ăn con đề 68 đấy lại vẫn ăn chạm 8 được chưa và đây có 6 chúng ta đầu 6 chúng ta ăn được ngày sau chúng ta ăn đầu 6 vậy thì ở đây thì à, ngày mai chúng ta sẽ có chạm gì đây <clears throat> chạm 61 đấy mình sẽ viết rõ ràng cho anh em là chạm 61 này chạm 16 này được chưa rồi, ok, chạm 16 và bây giờ thì à, tiếp tục này, ở đây chúng ta sẽ có cái đầu vào của nó là con 4 đúng không? Con 4 thì ngày mai liệu rằng chúng ta có ăn được con 4 hay không? Chạm 4 ở cái đầu này không? Chạm 4 nha. Chạm 4, chạm 16 và chạm 49. Đấy, chạm 16 và chạm 19 thì anh chị em ờ, để ý cái đường cầu này cho mình. Được chưa? Chạm 16 và chạm 49 và chạm 05. Mình đưa ra nhất là cái, rất là nhiều chạm nhưng ở đây quan trọng nhất là anh em chọn cho mình cái đường lối nào nó hợp lý nhất để anh em đi. Đúng chưa? Còn ờ, tất cả mọi thứ thì ờ, mọi người có thể ờ, liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0348 057 953. Mình sẽ chia sẻ tất cả cho những anh em những đường cầu kèo. Còn anh em nào ok thì mình sẽ cho anh em những cái con số nó ok nhất cho tất cả anh em mà mình không tính phí đâu. <coughs> ok không ạ? Và bây giờ thì chúng ta đã chia sẻ với nhau ba cái đường cầu rồi thì bây giờ mình sẽ đưa vào anh em tạo dàn ở đây. Ngày mai thì ngoài cái những đường cầu mình đưa chia sẻ cho tất cả anh em ấy thì mình kết cho anh em là 2277 và 4884 và lô tô thì 22 và 67 đấy Zalo 0348 057 953 không mất phí đâu anh em nhé đấy và <clears throat> lời cuối cùng thì à, xin chúc tất cả anh chị em có một à, ngày làm việc thật là vui vẻ nhé và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào ngày mai xin à, chào và hẹn tạm biệt tất cả anh chị em